Ok, hello anh em, rất vui vì được gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay Lời đầu tiên thì tôi xin được cảm ơn anh em thông đỗ Đã đăng ký hội viên trên kênh Rất là cảm ơn anh em Cái bộ truyền thuyết này thì nói chung là chơi được nhiều thứ đấy Anh em ạ Goblin này Đấy, anh em thấy không? Có bom, có máy bay nhá Đấy, thế thì cái con đường Goblin này nó cũng được Nên là tôi cứ pick trước cái con Skybreaker Game Auto Chat thì cũng vừa mới có một cái update xong Đấy anh em thấy không Tất cả những gì mà tôi dự đoán về cái update tiếp theo Nó hoàn toàn là đúng Đấy mà anh em uh, nhớ lại Cái khoảng thời gian cách đây khoảng một hai tuần gì đấy khi mà bắt đầu mà ra cái con Berserker à, Tôi chơi thử con Berserker Tôi có nhận xét là cái con này nó hơi yếu So với cái mức giá Đấy anh em thấy không Tôi nói có chuẩn không Bắp ngay, bắp ngay Berserker luôn Nhà phát hành như này là xem clip của Tuần Cơm rồi <laughs> <laughs> Tôi nghĩ là bài này đi Hunter anh em ạ Thấy có một lửa cái búa xét rồi Chuyển lại đi Trận này là cho hai con Hunter từ cái round 2 này là khả năng là đi được Hunter đấy anh em Tôi thì anh em cũng biết rồi đấy Nếu mà hiện tại ấy, anh em xem tôi ấy, thì chắc là có khoảng 20% Không chắc không đến 20% 10% anh em là anh em mới thôi Còn những cái em anh em cũ ấy mà anh em xem nhiều thì chắc là anh em cũng biết là tôi chơi bộ Hunter nó rất là nhiều Và cái bộ Hunter nó là một trong những cái bộ mà Tôi thích chơi nhất Tôi thích chơi nhất nhá Không nói là thông thạo nhưng mà thích chơi nhất luôn Đấy, chính vì là thích chơi nên là nó cũng là thông thạo Đấy, nhưng mà giống như những cái trận như thế này thì Nó có Tsunami là một, thứ hai là nó có cái bộ set ấy Thế nên là nhiều khi là cũng phải ưu tiên cho cái bộ Hunter Đầu game Đấy, chọn cái bộ Hunter Mặc dù là trận này là có thể chơi Goblin Tuy nhiên là Goblin thì nó lại không phải là cái bộ yêu thích của tôi Nó không phải bộ yêu thích của tôi Thì thôi được rồi nó cho cái bài như này thì chúng ta cần một cái que nữa thôi mà Là có cái bố xét rồi Đấy ui giời Chuẩn luôn Ui giời anh em này Nhìn này Được đấy Một trong những cái lý do mà tôi thích chơi Hunter Cũng là cái, vì cái phong cách chơi của tôi là nó ít khi nó eco mà Hunter thì đánh thì nó cũng không eco Hunter chủ yếu đánh là lấy chuỗi từ đầu anh em ạ Đấy mà có bố xét thì chắc chắn là đi Hunter rồi nhá Đấy rồi Ổn anh em ơi Đấy chỉ cần round sau thôi là tôi có thể kẹp vào ba Hunter hai đỏ Tuyệt vời Tuyệt vời luôn Cực kỳ mạnh Rồi ok Thằng round này là mua con Skybreaker nữa này Ui nhưng mà round này thua Ây giời Rao này lại không thắng được Địch thế này thì lại khỏe quá Thôi giết được một con Giết được một con cũng được à Giết được một con thôi. Skybreaker địch lên 2 sao để chịu anh em ạ Con đấy là mạnh nhất ở trong game Con đấy là cái con một tiền mạnh nhất đấy anh em Tất cả cái hàng một tiền thì chỉ có một con Nó gọi là counter với con đấy là cái con Tabu Witcher thôi chứ còn không có con nào mạnh hơn ở cái con con con con, con Skybreaker đâu. Đam vật lý to mà đam phép cũng to. Đấy. Còn một con nữa là cái con ờ, Heaven Bomber nhưng mà cái con Heaven Bomber thì nó lại nhiều khi cái quả tên nửa ấy, nó lại bay theo cái kiểu là nó bắn hai ba con chứ nó không dồn vào một con. Chính vì thế nên là cái con Skybreaker ấy, nó vẫn gọi là được đánh giá là cao nhất ở trong cái hàng một tiền. Hàng một tiền thì còn con nào nữa mạnh hơn không nhỉ? Chắc là không. Đấy chỉ có là Tabu Witcher thì nếu mà bớ được vào từ đầu thì là ăn được thôi chứ còn Tabu Witcher mà không đấm được trúng cái con con Skybreaker thì cũng không ăn thua anh em ạ. Rồi thôi không, không sao hết nhưng anh em nhá, thua trong một round đầu thôi. Chứ còn đội hình này mà kẹp được đủ bộ rồi thì bây giờ gặp lại thì chắc chắn là ăn rồi. Gặp lại khi mà có hai đỏ ở đây, kẹp hai đỏ vào. Được đấy, cặp súng rồi này. Như thế này là chọn đúng đường rồi anh em ơi Giời được đấy nhờ Được đấy Đi Hunter này thì ít khi mất chuỗi lắm anh em ơi Bây giờ chỉ cần ra con súng hai sao nó thì <laughs> Không biết là cái chuyện gì nó xảy ra đâu anh em <clears throat> Chả nhẽ lại Lại lại lại Roll nhỉ yeah. <laughs> Tầm này có roll không? Hai cặp thì roll Hai cặp thì roll anh em ạ Một cặp Một cặp thì, thì chưa Chưa chưa nhá anh em nhá Từ từ đã Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh Bây giờ vẫn tôi nghĩ là vẫn đang ổn Đang ổn Tích tiền một chút không không không cần phải khô máu lắm đâu <laughs> chưa, chưa chưa có gì mà phải khô máu cả anh em nhá từ từ đã lắp cái búa xét là nó là nó gọi là cực mạnh rồi đấy trong giai đoạn đầu game thì có búa xét nó là cực mạnh luôn một giật là 150 đam và cái búa xét nó lan sang là ba con nó rất mạnh trong giai đoạn đầu game ui rồi chói kiểu gì chói đúng vào súng ấy kìa không sao không sao bạn ơi trận này nhá trận này sẽ có rất nhiều người là sẽ chơi goblin đấy mình không nên chơi goblin anh em ạ anh em nhớ cái cái video cái clip trước không tôi đã nói về cái cái tư duy ngược rồi không nên chơi những cái bộ như cái trận này là có bộ gót này đấy, bộ gót là nó sẽ là 89 điểm bỏ qua luôn nhá chơi thực ra thì nếu mà là hunter thì cũng sẽ có nhiều người chơi đấy trận này nhưng mà để so sánh với những cái đội hình còn lại ấy, Như là có bộ Goblin hay bộ ờ, God đỏ ở đây thì Hunter nó vẫn đuối hơn Nên là sẽ có Nó sẽ chỉ là cái lựa chọn thứ ba của rất nhiều người ở đây thôi Nên chúng ta có thể đi Hunter được Trận này còn có cả Sailing Assassin là sẽ có nhiều người chọn Assassin Đấy, anh em yên tâm Tôi chọn cái con đường là không bao giờ là con đường là là, là nhiều người chơi nhá anh em nhá Chọn cái con đường này nó an toàn An toàn thôi an toàn nhưng mà nó lại vào cái bộ thông thạo thì nó vẫn ok đúng không có điểm vẫn cao ok vẫn chơi được <laughs> rồi hay lắm được ấy được ấy được ấy anh em ơi trận này thì thực ra tôi nói thật với anh em là goblin sẽ có rất nhiều người chơi Mẹ, nhìn cái bộ truyền tuyết bom máy bay vài con Dark Spirit thì chắc chắn rồi Đỏ chưa chắc đã có nhiều người chơi đâu nhá Gót đỏ ấy Gót đỏ thì nó sẽ sợ cái con Dark Spirit Trận này có Dark Spirit anh em ạ Warrior cũng sẽ không có người chơi Có Dark Spirit Đấy trận này à, chỉ lanh quanh là ví dụ như là chơi uh, à, Egosit này Chơi um, uh, chơi chơi God nhưng mà sẽ phải là God God khác chứ không phải là God God God God đỏ đâu Nó sẽ phải là God Thực ra God đỏ vẫn được Chỉ trừ khi là gặp Dark Spirit 2 sao thôi thì mới sợ thôi God đỏ vẫn ổn Tôi nghĩ là sẽ vẫn có người chơi God đỏ Và sẽ có người là sẽ chơi um, Goblin là chắc chắn rồi Goblin quên không nhắc đến Goblin Đấy Hunter sẽ có người chơi nhá Đây thằng này chắc chơi Hunter Có thể là Hunter hoặc là Feather Feather thì thì có con Sailing Nó là con tướng truyền thuyết trong cái bộ Feather và bộ 9 Assassin Thì nói chung là cũng sẽ có người chơi Ôi dồi ôi <laughs> Ra súng rồi anh em ơi Được đấy Ôi giời ơi Thế này thì ngon quá nhở Được được được được được được Tốt lắm Thế này thì có chuỗi rồi đấy anh em ơi Được Lên nhớ là hiện tại là chúng ta vẫn chưa gặp cái thằng top 1 Có khả năng cắt được chuỗi đấy Round 9 rồi, round 9, round 10 Hy vọng là gặp round này anh em ạ Bởi vì cái round này này Chúng ta vừa mới cứ tăng cường sức mạnh của con súng 2 Nó mới lên 2 sao chưa còn đến round 11 tôi sợ là Đối thủ sẽ up cấp lên 7 Sau đó thì roll để form đội hình để giữ chuỗi đấy tốt nhất là gặp đao này đi nào gặp gặp không gặp không gặp không ui được anh em ơi ui gladiator à gladiator có sợ không nhở đéo chụp lồng chúng được con súng rồi ui giời ơi thế thì thế thì mình xin nhá chuột bạn ơi chuột bạn ơi ok ok ok ok ok kia kia không không không súng hai mà có úa xét ở đây ơi <laughs> xe mình xin mình xin xin nhá xin nhá thế là ổn rồi ổn đấy anh em ạ May May gặp thằng Glitter sớm Để muộn là không ổn đâu Hunter này là đầu game nó sẽ đuối hơn là Glitter Cũng may là cái round vừa rồi là cái con con con Dominator nó chụp lồng nó thả cái con súng ra đấy anh em ạ Chứ còn nếu mà chụp được con súng thì chưa chắc đã ăn được đâu Hiện tại tôi cũng mới chỉ có 3 Hunter bốn con, bốn con, một con thỏ ở ngoài nữa Thiếu hai con Hunter nữa mới đủ 6 Hunter Level 11 là thường là nó sẽ là form 6 Hunter và ở level 7 đấy để xem là gặp cái đối thủ tiếp theo là gặp cái thằng nào nó có mạnh không anh em ạ tính trước để còn biết để còn xả tiền chắc chắn là nếu mà tôi chơi hunter là tôi sẽ phải giữ chuỗi bằng được nha anh em nhá kể cả là phải bỏ tiền ra để roll ok vậy là chúng ta sẽ gặp leo leo leo leo à leo leo leo chơi gì đây leo leo à, chơi ui yếu toàn một sao anh em ạ goblin vô tư đi không cần phải làm gì cả rồi round này không cần làm gì hết <clears throat> đồ hơi khèo nhỉ đồ lại lấy cái cái cái à, ở đây có cái hút máu trừ giáp được ghép luôn anh em ơi rồi thế thôi anh em ạ lấy đồ là được rồi không cần làm gì cả bọn kia là yếu mà cái thằng leo leo đấy bây giờ vẫn đang ở level 6 nhưng mà vấn đề ở đây là toàn một sao không sao không sao không sao round này không làm gì hết anh em nhá round này nói chung là tôi sẽ um, cứ để thôi nhưng mà tôi vừa nhận thấy là ở phía trên ấy, chúng ta thấy là có rất nhiều cái đội hình mạnh như thằng cắt bot kia mạnh nhỏ Cắt cắt bot mạnh này. Chưa gì đã form được ba con hai sao rồi, chưa kể là nó có một cái bộ Glacier Clyde nữa. Cũng mạnh. Phải cẩn thận với cả những cái thằng mà có nhiều hai sao ở cái giai đoạn đầu game anh em ạ. Rồi, thằng này thì vô tư. Yên tâm, yên tâm bạn ơi, yên tâm bạn ơi. Dễ quá nhở Ui thậm chí mấy cái con Skull Hunter là con chưa kịp đẻ. Thôi rồi. Round này up cấp lên thôi, up lên 7 thôi anh em. Tạm thời chúng ta sẽ up lên 7 để giữ cái chuỗi này đã anh em nhá. <clears throat> cái trận này ấy, thì theo tôi đánh giá là sau update thì thì sẽ có nhiều người người ta sẽ chọn chơi uh, chơi Glacier nhưng mà anh theo anh em thì tôi có lên chơi Glacier không? Có lên chơi Glacier không nhỉ? Glacier Berserker vừa mới được bắp đấy anh em Được bắp lên cái phần trăm tung trưởng Mà tôi cũng nói luôn là chắc là nhà phát hành là có xem <laughs> Có xem vừa đi video clip của tôi đấy Mẹ Đéo gì mà Tuấn Cơ vừa mới kêu con Berserker nó phế cái là chỉnh lại ngay Chỉnh lại cho mạnh lên ngay Mà nó phế thật anh em ạ Nó phế thật So với cả những cái con ba tiền khác thì nói chung là nó phế Nó gọi là con co đam nhưng mà không ăn thua Khi nào mà cái cái cái trưởng của nó ấy, nó sẽ có phần trăm cao Nó tung được nhiều trưởng Hoặc là nó mất cái giảm cooldown đi ấy, Nó chỉ để lại cái phần trăm ấy Thì nó mới sẽ là cái con co đam được trong cái trận đấu này là nếu mà chúng ta chuyển sang chúng ta chơi Glacier nó cũng rất là tuyệt vời nhá. Glacier nó không có cái con Lancer nên là cũng sẽ ít người chơi. Đấy, ít người chơi Glacier lắm. Mà trận này Glacier đỏ là ngon luôn này. Glacier đỏ thì chơi thì chắc chắn nó trong top, chắc chắn trong top đấy. Giữ máu cực kỳ tốt luôn. Ui mày thế, mày thế. Mày gặp cái thằng kia nó mới lên được con sói sói 2 ạ. Mày nhờ. Vừa mới gặp nó thì thì nó lên được cái con sói hai May quá Thế là vẫn có thể giữ được cái chuỗi này Trận này là có thằng chơi bit Trận này có thằng chơi bit Có thằng chơi bit và Ui thằng này khỏe này Đấy, Ăn được không Trông ghế nhở Ghê có bạn ơi Ghê có bạn ơi Súng vẫn đang được bắn Ờ Súng vẫn sống Súng sống thì có nghĩa là tớ thắng bạn ơi Không cắt được chuỗi rồi Vừa sang soi đúng không <laughs> Được đấy Có lên chơi Glacier không nhỉ Chuyện này thực ra form bài này vẫn chưa biết là cái gì Tí nữa anh em ạ à, Đợi bao giờ Berserker ra thì tính nhá anh em nhá Berserker ra rồi tính Bây giờ vẫn phải là nó, nó sẽ phải là chân lý Nó phải là 6 Hunter Chơi gì thì chơi, chuyển gì thì chuyển Nó vẫn phải là 6 Hunter nha anh em nhá Ở round 16 trở đi là nó sẽ là 6 Hunter Chắc chắn đấy cho cái tầm này thì bây giờ tôi thấy là ở đây là nó sẽ có warrior này hưng nguyễn là chơi warrior là nó sẽ đấm mình này đấy là phải cẩn thận có thằng chơi ẹp thằng hưng nguyễn gặp chưa hưng nguyễn chưa gặp hưng nguyễn chơi warrior khá là nguy hiểm này có hai thằng là chơi goblin ok rất nguy hiểm ở đây đây này cái thằng này nó sang soi là nó cũng nguy hiểm này phải hết sức cẩn thận cẩn thận đấy Bây giờ mình đang được rất nhiều rất nhiều người chú ý ở đây Mẹ sang soi nhiều ấy Thằng này vừa gặp rồi mà Gặp rồi soi làm gì nhở Nguy hiểm thế Đấy thằng này to này ba con hai sao này Có mèo à Càng đấy càng đấy Ui có thua không nhờ Ui có thua không nhờ Có thua không nhờ Ui nguy hiểm quá Vẫn ăn được Súng gánh rồi Hay thế Quả đấy May là cái con thỏ nó stun và trúng cái vị trí của cái con Salivo Thế nên con Salivo nó không búp được Nó không búp được cho một lần nữa để cái con Heaven Bomber nó bắn trưởng đấy anh em Không là thua rồi đấy Đấy cũng may mà cái trưởng của con Heaven Bomber nó lại bắn vào những cái con khác Nó không bắn vào con súng Thế con súng nó vẫn sống rất là ổn Rất là tốt Thôi round sau tôi nghĩ là, là xả tiền đấy Kiếm 6 Hunter thôi anh em ạ <clears throat> Chứ còn bây giờ là gặp Hưng Nguyễn là chắc là mất mất chuỗi Mất chuỗi đấy Nguy hiểm Warrior bây giờ nó cũng đang là thế lực mà anh em thấy là ừ, cái bộ Warrior hôm qua tôi chơi nó cũng rất là là <clears throat> dễ chơi Đấy, dễ dễ chơi nên là nhiều người cũng chọn cái con đường Warrior trong trận đấu này thì cũng sẽ không có ai chơi Warrior cả đâu bởi vì là là là là, là trong bộ truyền thuyết thì không có không có con nào mạnh cả nhưng mà cái người mà chọn cái con đường chơi Warrior ấy, thì nó sẽ là một mình một đường và như thế thì nó cũng sẽ rất là nguy hiểm khi mà họ không có ai tranh bài cả Tất cả những cái ai mà một mình một đường nó đều rất nguy hiểm Chọn những cái đội hình hạng 2, hạng 3 thôi Chứ không cần phải là hạng 1 đâu Nhưng mà vấn đề ở đây nó là một mình một đường Không ai bị tranh bài cả Không ai tranh bài Chính vì thế nên nó vẫn rất là nguy hiểm Anh em ạ, à, 7-8 điểm thôi nhưng mà nguy hiểm lắm đấy, Như cái đội hình của tôi Hunter này nó cũng sẽ là nguy hiểm nhá anh em nhá Đối với rất nhiều người đấy Ui, rồng này Chuyển sang Egosit à Thôi Berserker thôi nha anh em nhá Có rồng rồi Giờ chỉ có hai lựa chọn thôi anh em ạ 6 Exorcist hoặc là 9 Hunter Roll mấy cái nữa Mấy cái nữa Thêm cái nữa Đây rồi Ok Vẫn thiếu một con à Vẫn chưa đủ Hunter Thêm cái nữa đi Đây rồi <laughs> Ui trời ơi Quyết tâm giữ cái chuôi này Xả hết tiền luôn anh em ạ Không nói nhiều Được rồi Hoặc chúng ta có thể chơi là là 6 Hunter, 6 Exit cũng được anh em ạ Thôi bán đi Tích tiền Từ từ đã Giữ chuối tiền lên tìm lại sau anh em Bọn đấy cần hai sao thôi mà Tí nữa tìm lại sau Bây giờ cứ biết là đội hình khỏe này Giữ được chuối đã Đấy, Giữ được chuối này đội hình khỏe Tí nữa có tiền rồi roll tiếp Có gì đâu Trong lúc roll tìm con này thì lại có con kia mà Mà vớ vẩn lại roll lại thấy là con cung này lên được 3 sao Thì chơi rồng làm quái thì Anh em ạ cung đen rồi thì súng các thứ chơi được Đấy rồi Cho con Squadman vào có khi khỏe hơn đấy nhở Đây Nhưng mà sẽ vẫn giữ lại cái con uh, ảo ảnh nhá anh em nhá áo ảnh để lên 9 kẹp vào Lên 9 kẹp vào Trước khi ra được 6 Ra được 6 Hunter 4 đỏ ấy Thì chúng ta có thể kẹp ảo ảnh vào áo ảnh này nó sẽ giúp cho tôi có thể là counter được một vài người Hoặc là lúc đấy ở lên ở level 9 ấy Nếu mà chưa ra uh, 4 ờ, đỏ nhá Thì anh em có thể chơi hai đỏ thôi Sau đó kẹp 4 Exit Chơi 4 Exit, 6 Hunter, 3 đỏ Đấy, kiếm thêm một con Exit vào là được Thì nó vẫn sẽ mạnh nha anh em nhá Ok Rồi Quyết giữ chuối bằng được rồi thì thôi anh em nhá Mẹ quyết giữ chuối bằng được rồi thôi Không nói nhiều được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi Nhưng mà tôi thấy là tôi sẽ phải giữ chuỗi này Để tôi ờ, có thể ờ, lên 9 tôi thư thả Tôi roll kiếm 9 Hunter anh em ạ Yên tâm Tôi mà được cầm Hunter thì chuỗi nó lâu lắm <laughs> Anh em thấy tôi đảo bài liên tục không Đấy bọn nó chấp bọn nó sang bọn nó bọn nó, nó, nó, nó bọn nó soi bài tôi luôn nha anh em nhá, đảo bài liên tục luôn sang đây mà soi. Đấy tôi biết là còn cái thằng thằng Greater đúng không? tách bài ra anh em thấy không đấy bây giờ còn hai thằng đôi gladiator và thằng hưng nguyễn là chơi warrior thì đấy tách hai cái đội hình ra đội hình gladiator thì bây giờ tách ra này tách tách đội hình gladiator ra này để cho là coi như là úp lồng thì chỉ không úp được hết này thế là được rồi hunter thì có hunter là gây đam được rồi nhiều hunter là gây được đam đấy đấy còn hai thằng thôi đây bây giờ gặp thằng gladiator này anh em thấy không gặp thằng gladiator tôi đã kịp tách đội hình ra rồi Đấy có làm gì ở đâu Úp lồng còn trẻ úp được kìa Được không anh em Quá được Rồi Đấy thế còn cuối cùng là cái thằng gì Là thằng Hưng Nguyễn Chưa gặp Nói từ đầu rồi Là phải cẩn thận Thằng Hưng Nguyễn là chơi 9 Wario Ờ <laughs> Đấy nhá Tính toán nên chuẩn không anh em Đấy thì thôi Hưng Nguyễn thì lại cứ để như này là được rồi Để như này ổn rồi Đấy, vừa lấy là gặp mấy cái thằng Hunter, tiếc các thứ Hoặc là có những cái con mà nó bắn trưởng nó tụp lại một chỗ thì nguy hiểm Phải tách đội hình ra anh em ạ Rồi <clears throat> Ổn chưa? Thôi nói chung là chắc chắn là cái chuỗi này là giữ đến round 21 Đấy còn đến round 21 nó lại sẽ phụ thuộc vào việc là Nó kẹp được vào bốn đỏ không Hay là nó có kẹp được vào cái con 6, 6, 6, 6 Hunter 4 ờ, Exit không Đấy 4 Exit thì nó lại ổn bốn exit hai đỏ thì cũng được nhá anh em nhá nhưng mà đẹp nhất thì nó vẫn sẽ là bốn đỏ bởi vì ở đây tôi có hai con đỏ ở đây có ba con đỏ rồi ba con đỏ mà lên hai sao hết rồi đấy là đẹp nhất là nó sẽ là là là, là kẹp với cả à, bốn đỏ thì là đẹp nhất rồi ok ok bạn ơi không cắt được chuối đâu làm gì có cái cửa cắt chuối bây giờ á, muốn cắt chuối thì bọn này nó phải lên chín kẹp được chín warrior cơ tầm này đi làm gì có cửa Ok, thế thôi, bây giờ tôi lại up dần lên 9 này Thế thôi Đơn giản nhỉ Ui, trận đấu đơn giản quá nhỉ Đấy, bây giờ đến bắt đầu cái vòng lọc mới là sẽ có rất nhiều người sang soi để cắt chuỗi đây này Nên là phải hết sức cẩn thận đánh giá xem là thằng nào cái thằng nguy hiểm nhất ở trong này Đấy, thằng Catbot này một cái thằng rất nguy hiểm ở đây Chơi ờ, uh, 6 Glide kết hợp với Glacier là phải cẩn thận này Đấy Khi mà form được cái đội hình 6 Glide uh, ờ, Live Blitz, Live 2 sao rồi thì... Um, Đấy, live bullet live à thằng khác, kia là thằng khác. Live bullet live 2 sao rồi thì thì uh, ờ, Avenger Clyde cũng lên 2 sao, full 2 sao 6 6 Clyde thì phải hết sức cẩn thận nhá. Clyde bây giờ nó cũng khá là mạnh đấy. Ở level 7 thôi là nó đã mạnh rồi. Nói chung là phải cẩn thận với cả cái thằng Clyde hơn. Bây giờ thằng Clyde là phải nguy hiểm nhất đấy nhá, cắt boss ở top 2 ấy, ở vị trí top 2 ấy là phải cẩn thận. Rồi có một trượng ma pháp ở đây Để giành ghép được chiến thắng anh em ạ Ok À Được quá nhờ Ghép được cái cướp điên anh em ạ Được Cướp điên Cướp điên này là tốt này Lấy cướp điên Thế chơi chín han luôn anh em Cướp điên chơi chín han ngon hơn Cướp điên này chơi chín han là Nó sẽ ổn hơn là chơi chơi 6 ờ, Exorcist đấy 6 Hunter 6 Exorcist Rồi hay quá nhở Được rồi Thế là chúng ta vừa có cái chiến thánh luôn Rất là hợp lý luôn Đồ quá là ngon rồi Thế bây giờ thì xếp đội hình thôi Xếp đội hình counter thôi Thế thôi Goblin đủ bộ chưa? Đủ bộ rồi này Ui mẹ thế cẩn thận Có ăn được không nhở? 6 Hunter ở đây sợ gì? 6 Hunter có búa xét ở đây sợ gì đâu Không sợ Lắp sẵn cái búa xét rồi À đây rồi, nhện này Được đấy nhờ Ui Cắt bot sang soi liên tục Nguy hiểm thật À đây rồi, bốn đỏ rồi Ui giời Thế thì lại ngon Rồi, bây giờ Ron ở level à, Chúng ta sẽ dừng lại ở level 9 cho Ron thôi Rồi, cho bốn đỏ vào luôn anh em ạ Rồi nhờ Thôi bây giờ cứ roll kiếm Tsunami thôi Ở ở đây thôi Không làm gì hết nha anh em nhá Chỉ roll thôi Trong lúc kiếm Tsunami thì chúng ta kiếm co lên 3 sao luôn Còn cái con uh, ảo ảnh chắc là cũng chả cần đâu nhỉ Nhá một sang soi liên tục Cáu nhờ Sang soi Úi rồi nhiều thằng sang soi đấy Bình tĩnh bạn ơi Sáng soi có ăn được cái chuỗi này không Quan trọng là có ăn được không như Làm gì có cái cửa ăn được bạn ơi <laughs> Nói thế thôi chứ cũng không biết được đâu Thử mới biết được 9 Hunter thì may ra mới có cửa thắng được cái thằng Thằng thằng thằng Clyde thôi Chứ còn 6 Clyde thì cũng nguy hiểm đấy Rồi chúng ta roll tiếp vào À đây rồi, con heo đây này Rồi, cho con heo vào thay cho con uh, Sờ tôm Saman Sờ tôm Saman ra ừ, Được rồi, ok Có Tetsulami nhưng mà từ từ anh em ạ Tetsulami này vẫn chưa 9, 9, 9 han ở đâu 9 han bây giờ nó mỏng lắm Nó mỏng lắm bốn đỏ khỏe hơn 9 han bây giờ nó phải full hai sao cơ Từ từ đã nếu không là nó sẽ không có hàng tăng cơ phía trên anh em ạ Đam thì không thiếu nha anh em nhá Bọn này thì đam không thiếu đâu Bây giờ 6 hăn là nó đã đủ đam rồi Cái quan trọng ấy là nó phải đủ cái độ tăng ở phía trên Nên là tôi vẫn chưa cho vào đâu Từ từ đã tôi phải roll hay sao hết ra anh em ạ Từ từ đã Rồi Trận này slow bọn nó luôn Roll mạnh thế nào sẽ roll mạnh ở cái đao này ui lại ra tê su này hai con tê su rồi ra đi chết mẹ nhiều quá rồi Trời cái bàn chờ của tôi nó nhiều quá Ôi Hết mẹ tiền rồi kìa Tôi, tôi, tôi phải bán bớt đi Bán con gì đi đây Bán uh, thỏ này Bán uh, uh, Súng Bán súng uh, Vẫn thừa hai con Ôi tôi chết mẹ cái gì đấy Hình như là 8 con đúng không Phải không ui rồi may quá Mẹ gặp cái thằng yếu vãi cứt ạ à. Xấu lock <laughs> Nếu hiểu kiểu gì xấu lock anh em ạ Dã man Ôm năm 51 tiền <laughs> Ôm năm 51 tiền rồi ra đi Mẹ tự tin nhỉ Ướm ra ra được bộ 6 lock và tự tin đấy nhỉ <clears throat> Ra trứng ra súng Có lẽ là rau này chúng ta lóc lại Rau quái anh em ạ Thôi không không luôn không luôn không luôn Rau này chúng ta lóc lại rồi Rau quái thì việc gì phải phải, phải khu máu vào rau này Rồi Còn thiếu cái gì thì chúng ta ghép về đấy Gậy gai chưa có ghép luôn Mà thôi Round 25 rồi anh em ạ Tôi uh, form luôn 9 Hunter đây Round 25 rồi còn gì nữa Ít gì đâu Round sau xả mạnh tiền để kiếm hai sao anh em nhá Sẽ roll rất nhiều Ở round sau Đằng nào ở sau cũng sẽ phải xả tiền để form 9 Hunter thôi anh em ạ Đấy là chúng ta form luôn ở round quái đi Tí nữa nó đỡ mất cái thời gian để bán bán bài xong rồi là đổi bài vào là mất thời gian lắm Chuyển luôn bây giờ luôn Đằng nào ăn được quái mà Đúng không Đây rồi có cái giáp băng này Có cái gì ghép được thì ghép rồi Chưa có thì ghép Bom mình không lấy nha anh em nhá Bom không lấy Còn lâu mới lên được 10 Còn rất lâu mới lên được 10 Phải phải roll kiếm 3 sao đã Đây rồi Roll tiếp ừ. Ui <laughs> Ôi rồi vãi cứt Tetsulami ờ, lên 2 sao trước cả Siren lên 2 sao luôn Được đấy cái này thì á, cái chuối này nó còn dài lắm ừ, Rồi ôi, bây giờ thì ai ăn được chuối của tôi đây Rồi, đồ này thì cũng không ghép được thêm gì đâu anh em ạ, từ từ đã Rồi, nói chung là tôi vẫn 50 tiền tôi roll ở level 9 à, thôi nhá anh em nhá Kiếm với con cung đen với cả con súng lên 3 sao đã Có đam lên 3 sao đã rồi lên 10 Không vội anh em ạ, chuỗi này tôi nghĩ là còn lâu mới hết Mới mất được luôn ấy Mạnh lắm rồi, ui giời, gặp cái thằng thằng thằng ờ, thằng ép vừa đây thì thử, thử. phe giờ mà lại gặp Hunter thì cái, cái, cái, cửa gì ăn được. Cô nhá. Tạm biệt nhá. chín ép với chúng tôi. À đâu, đéo đâu, hình như không phải chín ép. Cái này là có 6 ép thôi. Rồi. Úi rồi mà bây giờ tôi mới để ý anh em ạ. Từ đầu game đến giờ mới thua đúng một round. Round đầu tiên. <laughs> Còn lại thắng mà. Đấy ơi, Siren lên 2 sao rồi Xả tiền gấp phết đấy Tất nhiên là phải gấp rồi Khi mà bây giờ đang có người đang có chua anh em ạ Ghép cái này Cho Tetsulami chống hồi máu Đấy, có cái, cái gậy hack là chống hồi máu Cho cái con nào mà đam diện rộng lên Cho nó tỏa ra, con Tetsulami nó tỏa ra Tung skill là tất cả bản đồ nó đều có hiệu ứng là giảm hồi máu Đấy, rất là ok luôn Ghép vào để chống bọn chơi Clyde anh em ạ Chơi Clyde là nguy hiểm Ghép vào luôn Ok Đây rồi bạn ơi ui rồi Clyde à Nghe nói mạnh lắm đúng không bạn Nghe nói mạnh lắm Sang đây ăn chơi à ăn ăn ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi ăn hộ ăn hộ ăn hộ ăn hộ ôi rồi à <laughs> ăn ăn ăn ăn bằng gì ăn bằng gì ôi giời ơi cái tầm này sang hết đây nhá tôi chấp hết coi cửa nó ăn được không ê Thằng Hưng Nguyên nó ăn được tôi kìa Mẹ Vai cướp Lôn nhanh con súng ba Con cung đen ba Con con kịp Súng Một con Hai con nữa Một con nữa Súng Súng ra đi Ra dạ. Súng ơi Súng mày ở đâu Ui rồi ôi Đây rồi Hay quá Ui nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh Chuyển đồ nhanh chuyển đồ nhanh anh em ơi Chuyển đồ nhanh còn 16 giây 11 giây nữa Ui kịp anh em ơi Mẹ phải cứt luôn hết tiền ở cái round vừa rồi Cái round, cái round cuối cùng ấy Cái lần roll cuối cùng nó ra là con súng anh em à Trời ơi Có ăn được không Có ăn được nó không Đừng có bảo rồi hết tiền cháu ăn được thằng này nhá Ăn được không Được không được không được không được không Trông một số vào kìa tất cả đều bị hóa đá à đừng cho bạn nhớ hết rồi anh em ơi ui rồi ơi ừ, ừ ừ ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi ui giời ăn ăn hộ <laughs> cắt chuỗi luôn mình xin ồ ờ, hết tiền cũng không cho bạn cắt chuối ồ ờ, <laughs> làm sao làm sao như nào <laughs> cắt chuối đi ui bây giờ sang đây sang đây nhá bây giờ đấy đúng rồi đấy bây giờ sang đây Đấy, đón luôn nhá ai tới cũng đón nhá chủ nhà thân thiện <laughs> chủ nhà thân thiện sang đây nhá ok ok là bây giờ đến gì cắt bót à cắt bót rồi gặp tôi chắc đi rồi làm gì có cái cửa người ta đã phải bỏ hết tiền ra để người ta luôn giữ cái chuỗi này tí nữa thì là một trăm phần trăm màu đến hết game đấy anh em ạ thật cái trận đấu này là là là tôi chỉ bị thua đúng cái round đầu tiên thôi cái round đầu tiên của tôi là Nó bị lọt bởi vì là gặp đúng cái thằng mạnh nhất ở Trong cái thời điểm đấy Là cái thằng có cái con uh, ờ, sao breaker 2 sao Đúng không Còn tất cả từ cái round 2 trở đi là Tôi chưa thua một round nào luôn Anh em nhìn này Ui rồi ôi anh em nhìn kìa Làm gì có cái cửa bắn cho cũng rồi không nhấc được tay lên luôn Thôi nhá Riêng cái bọn kỵ sĩ thì thôi Bây giờ chỉ trông chờ vào ớ <laughs> Trời ơi Tôi chưa kịp nói xong dứt câu Thì nó ra con cung đen ba sao Thôi, thôi, thôi, thôi, thôi. <laughs> Lên 10 Thôi thế là lên 10 được rồi Thế tầm này thì thôi <laughs> Chấm dứt ờ, con game này được rồi đấy Thế này là, là, là chấm Tôi nghĩ là lên chúng ta lên kết thúc trận đấu sớm Để chấm dứt cái hy vọng của đối thủ đi nha anh em nhá Đối thủ là vẫn đang có một cái hy vọng là sang đây cắt chuối Khổ đấy, Vẫn có một cái hy vọng nào đấy là có thể sang đây để cắt chuỗi của tôi Hoặc là chỉ ít là làm tôi mất máu <laughs> Làm tôi mất máu Nhưng mà tôi rất tiếc là trong cái trận đấu này Trong cái trận đấu này tôi đã chơi cái bộ thông thạo của tôi đấy, Cái bộ yêu thích nhất của tôi Đấy vẫn lại nói lại nhá anh em nhá Bộ Hunter là bộ rất là thông thạo rồi Gần như là nếu mà đang có chuỗi mà nó đang bon bon như thế này ấy là Đấy tiền anh em thấy không? Tiền đâu có cầm đâu xả hết luôn <laughs> không cần tiền luôn cần giữ chuối đến hết game cần coi như là hai mươi ờ, hai mươi mấy năm 25 đi nhỉ dạ. <laughs> 25 trận thắng liên tiếp hơn là là cần tiền Đấy. rồi Thôi trò chơi đến đây là nói, nói chung là giữ tiền lên 10 Đấy, để chấm dứt coi như là hy vọng của đối thủ Không đối thủ là cứ hy vọng anh em ạ Đối thủ lại vẫn đang có một cái hy vọng ở đấy là có thể là cắt được cái chuỗi này của tôi khó lắm Trời ơi cái tầm này tôi cũng chưa nghĩ về cửa khi mà ở đây nhá Cái bộ Hunter thì nó là mắc binh Còn cái bộ Warrior thì nó lại không là phải là mắc binh ở trong cái trận đấu này Warrior trận này không có có có có Lancer Warrior làm gì có Lancer trận này đâu Làm gì có có chúa quỷ trận này đâu Anh em ạ à. Ui ôi thằng này lên được live bullet live với cả Avenger Clive ba sao rồi này nhưng mà nhưng mà <laughs> ui nhưng mà nhưng mà đéo nhấc tay lên luôn anh em ạ mẹ vai cứt không nhấc nổi tay lên để bắn luôn có bắn được phát nào đâu ôi giời ơi trời bên kia thì hưng nguyên cũng bị đẩy 22 máu một thằng 15 máu một thằng 22 máu <laughs> trời ôi giời ơi cái, cái cửa nào cho các bạn cái cửa nào cho các bạn đây tôi còn một cái xung kích nữa đây ghép lốt rồi, Tsunami cầm À, cho con heo cầm ngon hơn đấy nhở Được Để heo cầm Cho nó đẻ cho nó nhanh anh em ạ Cho đẻ nó nhanh Rồi thế, thế, thế như nào đấy, bây giờ làm như nào Thôi xếp bài đi, xếp bài đi Chứ cũng chả phải xếp gì cả ấy Thế này thôi, cứ đứng như này thôi là ổn rồi Đấy Hai con co chính ấy đứng ở giữa Tránh việc bớ linh bớ vào là xong Không có gì đâu nhỉ Thế như này thì, thì, thì, thì cậu đỡ kiểu gì Bây giờ cậu đỡ kiểu gì nào Đấy, cậu đỡ hộ cái này Warrior kẹp cũng là Glacier nhưng ờ ui giời anh em nhìn kìa. Ui nhưng mà sao cái con cung đen của tôi nó mất máu kinh thế nhở Ờ tỉnh rồi, tỉnh rồi, tỉnh rồi, bắn rồi. Ui rồi <laughs> ôi anh em nhìn kia, đẩy kinh khủng thế kia đi. Thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi. Đéo có cửa. Ui giời ơi, trận này lại 100% máu, gần 100% máu. Coi như 100% máu. <laughs> Không nói nhiều. Anh em ạ. Tôi thua đúng một round đầu tiên đen thôi Ra đầu tiên đen gặp thằng mạnh Chứ còn nếu mà không gặp cái thằng đấy ở rau đầu tiên Thì tôi nghĩ là 100% máu ở cái cái trận đấu này đó anh em ạ, à, suýt 100% máu Đấy, mà trong cái trận đấu này nhá Bọn nó sang bọn nó soi tôi rất nhiều luôn Đấy, luôn có một cái hy vọng là cắt được chuỗi của tôi Nhưng mà tôi rất tiếc Tôi rất tiếc là chuyện này tôi đánh quá hay <laughs> Đánh quá hay Coi như là dập tắt mọi hy vọng Cắt chuỗi được của các bạn <laughs> Cảm ơn anh em rất nhiều Anh em thấy hay để lại tôi một like nhé Anh em nào chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem các cái clip khác của tôi Nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái Trong video tôi uh, chia sẻ rất là kỹ cái việc chọn line up ở trong game Làm thế nào để tối ưu hóa cái việc chọn line up Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải Để xem một cái đội hình mà nó có một cái sức mạnh có thể counter được 99% các cái đội hình meta hiện tại anh em nhé anh em yêu quý tôi cũng có thể đăng ký hội viên ủng hộ tôi bằng việc ấn vào cái link trên màn hình kết thúc. Xin được cảm ơn các anh em và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye!